giải là cởi mở đảo là lộn ngược quyền là sợi dây tức là sợi dây lộn ngược sợi dây lộn ngược là gì tức là bốn đường ác của những người đã chết tức là trên là cha mẹ ông bà dưới là con cháu vì không biết tu cho nên phải đọa vào bốn đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula sau khi Phật diệt độ rồi thì A Nan mới hỏi Đức Thế Tôn trong năm câu hỏi có một câu sau khi Đức Phật thầy của chúng con đã chết rồi chúng con nương tựa vào thầy nào thì Đức Phật nói hồi lúc ta còn sống thì các con cũng không có nương vào ta mà nương vào pháp lý ta thành Phật cũng nhờ ta thấy pháp thấy pháp tức là thấy duyên khởi của sát na và duyên khởi chu kỳ thì tất cả các con và tất cả chư Phật tất cả chúng sanh về sau thì nương vào pháp mà làm thầy chúng ta không có thầy riêng biệt về pháp ở đâu thì ở trong cái xác thân không đầy hai thứ hôm nay thành ra tôi muốn quý vị hôm nay trở về với xác thân này không nương tựa người khác nữa chúng ta thường thường bỏ mình và đi đương tựa kẻ khác đó là một cái nhìn rất là sai lầm đưa đến bao nhiêu sự đau khổ trong cuộc sống này nhất là thời buổi hôm nay và ngay cái giờ phút này chúng ta cứ bỏ chúng ta rồi chúng ta chạy đi châu đốc <laughs> chạy đi các nơi để chúng ta lo cái hội long qua và ngày tận thế gì đó đang xôn xao cái đó là một cái rất dại dột tôi phải nói là dại dột thì trước kia đức phật đã thấy cái đó rồi ngài đã tìm ra ngài đã chỉ con đường cho mình đi thế mà ngày nay xưng là phật tử xưng là tăng ni mà lại chạy theo cái đó thì không gì ngu bằng đức phật ngài còn không không dạy mình nương theo ngài mà nương thôi mà pháp Ờ, là gì pháp nó ở đâu thì ở ngay trong sắc thân không đầy hai thước này thì hôm nay chúng ta phải tìm hiểu cái pháp trong sắc thân quý vị đang ngồi đây à, thì sắc thân đó nó là cái pháp chu kỳ chúng ta có thể thấy được chúng ta có thể phân tích chia sẻ bằng tư tưởng à, còn cái pháp của sắc na thì quý vị phải xuất gia rồi đấy vì phải bắt kiết già sống đời sống độc thân không nhà không cửa không tiền không bạc giữ giới cho kỹ rồi trở lại tìm trong cái xác thân chu kỳ này phải sanh phải già phải bệnh phải chết có một cái gì không hề già không hề bệnh và không hề chết thì cái đó không ai chỉ cho mình được không ai dạy cho mình được đức phật chỉ hướng dẫn thôi rồi mỗi người chúng ta phải tự đi lấy đó là đạo phật Thành ra trước kia có 62 tôn giáo rồi Thì chỉ là thăng qua cái sắc thân này Từ bốn đường ác lên bốn đường thiện Rồi tới đó là dừng tới cõi trời phi phi tưởng là hết Thì cõi vô sở xứ nó tương tự như A-la-hán Cõi phi phi tưởng nó tương tự như Lai Thì các ngài yên chí đây là giải thoát Đây là chấm dứt cái sanh tử Nhưng không ngờ tới sĩ Đạt Ta Ngài cũng đi tìm đạo Hết sáu hai tôn giáo ở Ấn Độ Thì Ngài đi tới hai ông thầy cuối cùng này Là cao nhất ở cõi Ấn Độ Một ông dạy cho vô sử xứ Nơi đây chẳng có không gian, chẳng có thời gian Thì đây là tịch tỉnh Đây là cái chân tâm, cái chân như Nhưng mà sau khi Ngài nhập định bảy ngày Ngài thấy đây là đồ nhái, đồ dỗm, không phải sự thật rồi ngài mới trình bày cho ông thầy thấy sau khi ông thầy mới hiểu là mình đi sai thì xin ngài cái đúng đắn thì lúc đó thái tử còn là bồ tát ngài biết cái sai nhưng mà cái đúng ngài cũng chưa thực chứng chưa thành phật ngài mới là bồ tát đang thỉ thử con đường đạo thôi đang đi tìm kiếm thôi rồi sau ngài a à, la hán dỗn đó ngài qua phi phi tưởng tương tự như lai thì cũng vậy nhập định có bảy bữa người chục năm người ta mới đạt đến mà ngài có bảy bữa ngài đạt tới ngài nói đây cũng đời nhồi dỗm ngài ơi đồ nhái ngài mới chỉ cho ông thầy thấy cái chỗ sai lầm thì ông thầy hiểu thôi nhưng mà bây giờ xin ngài cho biết cái chỗ như lai là như thế nào thì ngài cũng không trả lời được ngài nói thôi bây giờ tôi phải đi tự đi tìm lấy thì ngài nói đạo có khi ở tại lòng ta tại hẳn nhờ định trí tìm ra xếp chân ngồi lại kiết già công phu thì 49 ngày ngài tìm thấy ngài này đắc quả thành như lai sau khi 6 năm khổ hạnh 5 năm tìm đạo 6 năm không tắm rửa nha thì tu tới vậy đó khổ hạnh tức là ngài ăn có một hộp mè thôi cuối cùng Ngài kiệt sức, Ngài chết, chết giấc. Khi tỉnh dậy, Ngài nói có lối tu tu hạnh không đưa tới Niết Bàn được. Rồi năm năm tìm đạo gặp quốc đầu Lam Phất A-la-la chỉ không đúng. Ngài biết đó là đồ dỗm, tưởng thành đồ thật, quá đồ chơi. Thì cuối cùng Ngài xuống dòng sông Ni Liên, sông hàng đấy, Ngài tắm. Tắm xong Ngài thấy khỏe khoắn vô cùng. Và cô su già ta tức là cô trang bò đó, mới đem cái sữa bò nấu chín lần thì bây giờ chúng ta kêu là đề hồ lạc tô vậy đó bổ dữ lắm ngài uống vô ngài thấy khỏe khoắn lợi sức thì ngài mới đi dọc theo dòng sông hàn ngài thấy có cái cội bồ đề rất là mát cái bóng nó che rột cả một gốc trời thì ngài chỉ tay lên trời ngài thề nếu tại cây bồ đề này dầu máu ta có khô mà ta không thấy được cái bất tử không thấy niết bàn không thấy chấm dứt sự đau khổ thì ta nguyện chết tại đây thì cuối cùng ngài trải cái cỏ lên cái cái gốc cây bồ đề ngài ngồi nhập định 49 ngày không ăn không uống cái nhập định vô tiền khoáng hậu tức là trước chưa từng có sau chưa từng có thì tới sau mai tức là giả đổ minh canh minh tinh nhi tiện trần chánh giác sao mai vừa ló dạng tức là lưới 5 giờ sáng thì ngài đắc quả hào quang tỏa một rốt trời thì sau khi đắc quả rồi thì ngài định ra giáo hóa cái mộng của ngài là cuộc đời này là chúng sanh đang dãy dụa trong vòng đau và chính ngài cũng đang đau khổ đau khổ thì biết bao nhiêu người dành đau khổ vì bổn phận trách nhiệm quyền lợi đau khổ vì ngài là chồng của gia du đà la ngài là cha của Đà la ngài là con của vua tịnh phạn ngài là vua của ba tánh biết bao nhiêu bổn phận biết bao nhiêu quyền lợi biết bao nhiêu trách nhiệm làm sao mãn đây thì ngài thấy không thỏa mãn được chính quý ông quý bà bây giờ cũng vậy còn bây giờ ở nhà đó nếu mình là làm con thì có cha mẹ Thì bổn phận làm con phải như thế nào? Rồi làm cha thì có bổn phận cha đối với con Làm chồng, làm vợ thì có bổn phận đối với chồng, với vợ Làm học trò, làm người dân thì có bổn phận đối với nhà nước Rồi khi cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ hiểu lầm mình xích sao Rồi khi cha mẹ ruột mình, cha mình, cha ruột với mẹ ruột hiểu lầm mình tính sao rồi khi vợ mình với mẹ mình hiểu lầm nhau mình tính sao biết bao nhiêu điều khó khăn nghiêng bên này thì nó nói bên bên kia thành ra người ta có cái câu đó làm người thì khó làm chó thì <laughs> chó thì nó đâu có biết cha mẹ gì đâu nhưng mà theo đạo phật cái đó còn ngu nữa chó là cái hiểu biết quá kém thành ra khi mình quẩn rồi mình trở lại loài thú Thành ra Đức Phật mới thấy muốn giải quyết vấn đề đó Thì ngày qua cửa thành thứ tư đó Thì gặp ông đạo sĩ Ông đạo sĩ nói Ngài muốn chấm dứt luân hồi sanh tử khổ Thì Ngài phải dứt tất cả Sống đời sống độc cư Không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, không chồng, không vợ, không con, không cha mẹ gì hết Thì mai ra Ngài mới trở lại thấy Trong cái sắc thân này có cái bất tử có một cái không hề sanh diệt trong cái sanh diệt ngài sống với cái nó thì ngài thấy rằng tất cả cha mẹ anh em cái bổn phận trách nhiệm quyền lợi chỉ là cái tuồng hát thôi nó không mà khi là cái tuồng hát không còn bận tâm ngài cứ đóng thôi cũng như thầy giáo lớp học biết lấy nhưng mà Ngài không bao giờ dính Từ lớp 7 Ngài vẫn dạy, lớp 8, 9, 10, 11, 12 Ngài vẫn dạy Nhưng không bao giờ Ngài dính mắt vào lớp nào hết Thì cái đó là phải học từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 Rồi thi sư phạm, rồi ra trường Thì chúng ta cũng phải dạy Thì sau khi Thái tử đắc quả rồi Thì Ngài tính ra giáo hóa giúp đỡ chúng sanh Nhưng Ngài thấy rằng cái đạo Phật ai cũng có hết Cái Niết Bàn Tức là cái bất sanh bất diệt nó nằm Trong tất cả dạng vật chúng sanh và các Pháp Cho tới đất đá cỏ cây cũng có Phật tánh Nếu không có Phật tánh là không có gì trên đời này hết Từ cỏ cây đất đá người trời thú Từ địa ngục cho tới như lai đều có Phật tánh bằng nhau Cái đó nó không khác, nó không phải dành riêng cho Đức Phật nhưng chỉ có những con người nào mà thấy rõ một cách toàn diện không dính mắt nữa thì người đó mới là thành Phật được. Mà muốn vậy thì người đó phải nhìn ngược với dòng đời. Nhưng mà chúng sanh không làm gì được cái đó. Hồi nãy có cô Phật tử đó lời tôi, tôi hỏi thì cũng trả lời giống như bao nhiêu người khác. Sau khi tôi giảng rồi đó, thì cái sắc thân này vật chất tiền bạc nhà cửa cha mẹ nó chỉ là giả tạm thôi bây giờ bỏ đi xuất gia thì có nói con biết là giả tạm nhưng mà con thấy tiếc thì phật tử nào cũng vậy hết <laughs> bỏ thì thương mà dương thì tội bỏ vật chất bỏ cha mẹ anh em hết bỏ đây không phải là bỏ luôn rồi trở lại vẫn có hiếu mà có hiếu hơn nữa có hiếu nhưng mà không dính mật. còn mình có hiếu thì mình lợi dụng cha mẹ để rồi tiếp tục cha mẹ kiếp sau nữa tức là dính mắc mãi chúng ta có một cha một mẹ thôi mà đạo phật thì có vô lượng cha vô lượng mẹ heo cho đến trâu bò heo chó đều là cha mẹ chúng ta nhiều kiếp chút nãy chúng ta đi sâu vào đó chúng ta mới thấy mình không thành phật thì mình sẽ loạn lực loạn lực mình có khi làm trâu bò heo chó có khi làm con của mẹ mình có khi làm chồng của mẹ mình đó là một cái vô lý nhưng mà vẫn là sự thật vẫn là sự thật chúng ta phải tìm hiểu để rồi chúng ta mới thấy cái luân hồi sinh tử là một cái đáng ghê tởm một cái đáng chán một cái đáng sợ để rồi chúng ta phải làm sao cố gắng tinh tấn tu ngay trong kiếp này phải thoát cái linh hồi sinh tử thoát cái lẫn quẩn mà thoát đi đâu bỏ cuộc đời này hả không phải vậy người ta cứ làm vậy đó đạo phật là chán đời cứ bỏ cuộc đời có cái niết bàn ở đâu chín tầng mây không phải vậy đâu cái đó là hiểu lầm đạo phật niết bàn ở ngay trong hiện tại ngay bây giờ và tại đây chứ phải nước bàn ở trên tính mà mây không phải bỏ cái xác thân này bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà bỏ cửa bỏ tiền bạc bỏ chồng vợ anh em như nãy tôi nói cái đó là cái giai đoạn đầu của mẫu giáo thôi tới chừng mà thành giáo sư giỏi rồi thì trở lại như thường khi mình biết cái đó là cái tuồng ác rồi thì mình vẫn đóng kịch thôi nhưng đóng kịch mà mình thấy rõ đó là tuồng ác thì người đóng kịch đó khác còn khi mình đóng kịch mình biết mình tưởng là kịch là thiệt thì người đó lại khác thành ra do cái nhìn cái hiểu biết sai lầm mà chúng ta đau khổ mà khi biết sai lầm mình dám bỏ không thì nãy cô đó cũng trả lời con biết là sai lầm nhưng mà con bỏ con thấy tiếc <laughs> dòng họ tiếc mình biết tiền bạc là trói cột mình biết cha mẹ là dính mắt mình biết anh em là dính mặt mà bỏ thì không đành đây tôi nói là không phải bỏ cha bỏ mẹ bất hiếu trừ lỗ nẻ trung lên tôi không phải nói vấn đề đó mình vẫn sống với cha mẹ mình vẫn lo cho cha mẹ nhưng mà đừng dính mắt mình vẫn ăn đồ ngon mình vẫn hưởng cái cảnh đẹp mình vẫn biết ngon biết dở nhưng mà người đời biết ngon thì muốn ăn nữa còn người đắc quả biết ngon mà không có thèm nữa không có ghiền không có dính mặt thì nó lợi khác còn biết dở đó thì bỏ biết ngon mà muốn được ăn nữa thì được nữa thì tham mà không được thì sân còn biết ngon mà không muốn ăn nữa tham không có sân không có còn biết dở thì muốn gạt bỏ chạy lánh nó mà lánh không được thì sân mà lánh được thì tham còn người mà đắc quả không dính mắt thì đồ ngon vẫn ăn đồ dở vẫn ăn không ghiền cái gì hết thì không tham mà cũng không sân thì đó gọi là niết bàn đại khái là như vậy nhưng mà tu thì khó ạ à. thì khó ạ à. giống như cái cô nãy nói đó thành ra đức phật thấy rằng chúng sanh khó biết rằng đau khổ nhưng mà bỏ cái đau khổ thì không đành biết rằng mà dính mắt cha mẹ thì kiếp sau mình trở lại làm con cháu cha mẹ nữa hoặc là không ấy thì làm chồng của mẹ mình không ấy thì làm vợ của cha mình bị mình chết rồi mình ngu si thì ngu si động đâu là chui đó còn nếu mình sáng suốt thì mình đâu có trở lại đây nữa mình biết là cái tuần hát rồi nếu có trở lại là đạo phật kêu là thị hiện thôi làm bộ thôi cũng như ông thầy giáo mà vào lớp mẫu giáo ấy ông đâu có phải là đánh dần mới đọc chữ được nhưng mà mẫu giáo nó muốn đọc chữ thì nó phải đánh dần thì ông cũng phải y tờ tờ y ti ông cũng phải đánh dần ráp dần thôi mà ráp dần gì cái lúc mẫu giáo phải ráp dần cho nên ông ráp dần thì cái đó kêu là tôi dùng chữ nó mấy ông dễ hiểu là làm bộ rồi trong đạo phật kêu là thị hiện bày ra cho tụi học trò nó thấy xanh xanh đỏ đỏ cho con nít nhỏ nó ham còn thầy giáo là không ham nhưng mà vẫn xanh đỏ như thường rồi chúng ta phải đã hiểu như vậy nhưng mà được cái đó dễ không xin thưa là không phải dễ không phải dễ là do cái gì do cái tập tập là gì thành ra người ta coi được cái khổ đế của đạo phật ta gọi nói đạo phật là sáng đời lầm đức phật nói tới bốn phần chứ đâu phải có một phần khổ tập diệt đạo khổ là cái quả mà cái nhân để đưa tới cái quả khổ là cái gì nếu không có nhân làm sao có quả tôi không gieo hột ớt không gieo hột chanh làm sao có trái chanh có trái ớt thì cái chanh trái hột chanh hột ớt mới là chánh còn trái chanh trái ớt thì là quả cuối cùng thành ra sau khi nói khổ đế rồi đức phật nó có tám khổ sanh là khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ thương yêu người mình ưa mến là khổ thù ghét người mình phải gặp gỡ là khổ ham muốn một cái điều gì không được thỏa mãn là khổ cuối cùng có cái sắc thân này là nguyên nhân chánh của sự đau khổ rồi chúng ta dội kết luận như vậy là đạo phật là đạo chán đời đạo bi quan đạo yếm thế lầm đức phật nói qua phần thứ hai cái đó là cái quả đã có sắc thân rồi mà khi có sắc thân là do cái gì cái gì làm cho mình khổ thì ngài nói chính là tập đế là chữ tập chúng ta hiểu là cái thói quen thì đúng nhưng mà nó hẹp quá mình phải dùng cái danh từ rõ hơn chút xíu là ghiền Đấy, cái gì mình ghiền là mình khổ thôi còn cái danh từ hay hơn nữa là dính mắt cái gì mà dính mắt là mình khổ Quý vị coi cuộc sống bây giờ quý vị có bao nhiêu dính mắc Thích đủ thứ Mà thích đủ thứ thì khổ đủ thứ Thích một cái thì khổ một cái Còn không thích gì hết Thì đâu có khổ Thành ra cái thứ hai Đức Phật mới nói vấn đề khổ là do thích Do ghiền, do tập khí Để mà ghiền cái đê tiện Thì sanh vào cảnh giới đê tiện tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula ghiền xì ke ma tí ghiền thuốc lá ghiền cờ bạc ghiền rượu chè thì ngay bây giờ đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula cái tâm đó mới là chánh thành ra cái sắc thân không ăn thua gì hết đó sắc thân thì sanh thì già thì bệnh thì chết đức phật có già có bệnh có chết không nào đức phật có già bệnh chết như thường mà ngài có khổ không dĩ nhiên là không khổ tại sao ngài cũng mang thân ngài cũng già cũng bệnh chết như mình mà tại sao ngài không khổ tất nhiên cái khổ mình phải tìm hiểu cái khổ do đâu một cái già bệnh chết do đâu tôi xin nói sơ thôi sau này chúng ta gặp chúng ta phải nói ít nhất cũng hai ba chục lần thì phật tử mới hiểu được con người của mình tôi nói trong con người này thôi thì cái đau đớn đó là thuộc về các dây thần kinh cảm giác cảm giác thì có ba thứ cảm giác dễ chịu là lạc thọ chúng ta kêu là vui mừng cảm giác khó chịu chúng ta kêu là khổ lo cảm giác bất lạc bất khổ không dễ mà cũng không khó kêu là trạng thái vững dưng có vậy thôi à, mình cảm thấy dễ chịu thì đức phật cũng cảm thấy dễ chịu nhưng mà nhưng mà mình không chịu cái cảm giác mình thích cái cảm giác dễ chịu này mình muốn làm sao giữ cho nó lâu cái này mới là sanh ra cái khổ thì cái khổ là do tư tưởng chứ không phải là cảm giác mà cảm giác là gì tư tưởng là gì trong con người quý vị mà quý vị không để ý tư tưởng là cái sự phân biệt cảm giác là cái sự nhận lấy nhận chịu cái gì đó mà có người nhận chịu mà lại không có tư tưởng phân biệt cũng như quý vị bị chửi thì biết đức phật cũng bị chửi như mình à, đức phật cũng bị chửi như mình thì ngài cũng có lỗ tai ngài cũng nghe nhưng mà tư tưởng ngài không có phân biệt còn mình nghe con mình nói là à, có cái, cái cô đó cái thằng đó nó chửi tôi có tôi có người chửi và tôi bị chửi cái khổ bắt đầu từ đây hãy có phân biệt là có khổ đức phật không gì có sự phân biệt đó à, chút nữa chúng ta nói là cái đó cái đó thì xa à, mà chừng nào mình mới bỏ cái đó được đức phật thấy chúng sanh không bỏ cái đó được thì làm sao quá đạo phật đạo phật thì đi ngược dòng đời chúng sanh thì đi xuôi với dòng đời chúng sanh thì hãy có tiền bạc có tiền mua tiếng cũng được tiền bạc là rạch máu tiền bạc là trên hết tất cả hữu tài tất sanh vô tài tất tử có tiền thì sống không tiền thì chết quý vị ra bây giờ ngoài coi có người người bệnh muốn chết lên nhà thương nó không thèm ngó phải đóng tiền cho đủ không nó bỏ ngoài chết thôi còn nó có tiền bạc cái gì cũng được đa kim nhân phá luật lệ luật lệ của nhà nước của chính phủ của trường học của tôn giáo luôn đút tiền vô là cải sửa liền tiền là trên hết thành ra chúng ta chỉ làm sao nhận tiền thôi ác nghiệt chi mi lắm rứa tiền mi làm nhân lợi quá đó đi mi tô nét mặt đen thành trắng mi khiến nhân tình thẳng quá xiên mi dẹt nhân thường vô một xó mi xuôi nhân nghĩa dẹt đối đường mi xuôi thế giới đâm nhau mãi thế giới đại chiến thứ nhất là gì kinh tế kinh tế là ông nội của tiền bạc thế giới đại chiến thứ nhì 14 18 là gì kinh tế cũng ăn nồi có tiền bạc rồi sắp sửa đại chiến thứ ba quý vị rành hơn tôi đó tôi đã có coi ngoài tôi biết mà là cái gì cũng kinh tế dầu lửa cái mỏ dầu lửa lớn nhất thế giới bây giờ nằm ở Hoàng Sa và Trường Sa tôi thấy văn hóa Phật giáo đệ Trung Quốc nó chiếm gần hết rồi bây giờ sáu bảy nước lại đó dành nào của Việt Nam Singapore Thái Lan Mã Lai gì đó đủ hết thì trước sau phải đánh thôi dành cái gì dành dầu lửa mà ông vua giàu nhất thế giới là ai quý vị biết không ông vua dầu lửa nước mỹ mà cái ngộ của ông đó là mấy năm trước đó ông chết như hồi thời trước tiếp thu bây giờ ông chết sao vậy biết không cái hòn bằng bạc bạc thiệt đó ông đục hai cái lỗ đút hai bàn tay ra ngoài ông chạy hết nửa ước chi vậy mà mà biết không để thấy rằng tao tôi giàu nhất thế giới bây giờ tôi chết rồi hai bàn tay trắng không đem theo cái gì hết mà thế giới có giác ngộ không cũng tỉnh queo mà chúng ta đau khổ là do tiền bạc mà dám bỏ không <laughs> thì nãy cô nói là con biết là tại tiền bạc nhưng bỏ thì nó tiếc cha mẹ cũng vậy ân nghĩa rất cao sâu bây giờ con bỏ thì con tiếc đi tu bỏ hết cha mẹ tôi nó không phải bỏ tạm bỏ rồi trở lại chừng nào thành thầy giáo cô đắc quả con cứ trở lại nhưng mà cô lo cha mẹ mà cô không có dính mắt à còn dính mắt là cô trở lại làm con cháu cha mẹ cha mẹ trở lại làm con cô rồi cô có khi làm chồng của cha mẹ nữa thì cái đó là dính mắt còn cô bỏ là làm sao cô đưa cha mẹ mà làm phật đừng có làm trời cô cũng vậy ờ, thì cái đó gọi là tạm tránh để làm học trò học trò phải bỏ hết học trò mà còn lo đi dạy lo đi thế sự nữa làm sao học vui đầu vào học cho tới chừng thầy giáo không dính mắt chừng đó mới ra dạy thì đạo phật là vậy chúng ta thấy thái tử siddhartha làm sao bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ bỏ con rồi sao vẫn trở lại độ vua tịnh phạn độ giả vua đà la đi xuất gia la hầu la xuất gia tịnh phạn đi tu luôn cuối cùng đắc quả là hết ngài đâu có bỏ nhưng ban đầu phải bỏ thì chúng ta bây giờ cũng vậy thành ra chúng ta rất mực khó mà dứt khó mà dứt thành ra cái đạo phật là nó đi ngược cái dòng đời dòng đời là tiền bạc đứng hàng đầu cái sắc đẹp đứng hàng đầu sắc tài rồi mới danh lợi mới ăn uống ngủ nghỉ mà sắc tài dễ gì nhất nhất là người nam tăng thì dính mắt vào sắc đẹp thì chính thái tử sĩ đạt ta cũng chết vì sắc đẹp ngài tính đi xuất gia sau khi qua cửa thành thứ tư thì ông đạo sĩ nói là ngài phải sống đời sống độc thân thì ngài thấy đúng và xin vua cha ba lần vua cha đâu có cho thì vua cha biết rằng con mình ý chí rất mạnh nó không cho nó sẽ trốn thôi thì vua cha lo sợ không biết cách nào để mà cầm thái tử thì hỏi hết các quan là hỏi không ai có lời nói gì hết cuối cùng có một ông quan nó đưa thì chỉ có mấy bô lão mấy người nào sống cả trăm hai ba trăm tuổi mấy ông này là kinh nghiệm dữ lắm dưỡng lão khất ngôn nuôi người già để xin lời dạy thì ông vua thấy phải mới hồn bô lão lại hỏi thì bô lão nó con chim đại bàng đó con chim thượng hoàng bệ hạ không thể nhốt nó được đâu nó sẽ phát xích nó sẽ đạp các lòng nhưng mà theo tôi nghĩ chỉ có một cách cuối cùng đó xiềng sắt về bệ hạ cột nó cũng bứt đứt hết chỉ có sợ tóc người cột nó được chúng ta thấy ghê xiềng sắt mà bứt được mà sợ tóc bứt không đứt nó, nó dài như vậy đó <laughs> vua thấy phải mới cho chín nước chư hầu mà nước tình bạn là nước lớn có chín nước chư hầu thì tất cả công đẹp cả công nương đồ dân đồ bất cứ người nào đẹp những gái đẹp là phải đem dân cho tế tử lựa thì chúng ta biết mấy ngàn cô gái mà thấy tôi không được cuối cùng đấy là công chúa vua thiện thiện giá quá đẹp mấy ngàn người so bằng cổ khuynh nước khuynh thành thì thái tử vừa mất ngay thì lúc đó là mỗi người cho một món quà thì mấy ngàn người đẹp qua hết rồi cho hết công chúa có hết trơn thì ngài mới lột chức nhẫn của ngài đeo cho công chúa thế là xong thì vua mới cho người qua hỏi công chúa vợ vua Đà La để làm vợ của Thái tử Si Đạt Ta. Thì vua tiện giáo đâu có chịu. Trời ơi, con tôi là lá ngọc cành vàng, là tiên nữ gián trần. Đâu phải lấy dễ dàng vậy. Giờ phải tranh với các thái tử khác, tranh với các công tử của tất cả chín nước. Chừng nào thắng á, siêu hết vượt hết thì mới được lấy con tôi thì chúng ta thấy là cả một sân cho tài mà so cả văn cả võ văn chương phải kiệt tác võ phải siêu sức quần chúng thì vua cha lo rồi thái tử mình là công tử mà biết có tranh nổi với mấy người đó không không thì thái tử biết vua cha lo mới vua cha nói cha phải lo cho nên nhớ còn học dân thương thì mấy cuối cùng phải lễ con làm đệ tử con và võ sư cũng vậy dạy con rồi cuối cùng phải dạy lại thì ta biết rằng con không thua ai đâu thôi tôi nói dẫn và cuối cùng với cuộc thi tài văn võ thì thái tử thắng thôi chiếm được công chúa vợ du đà con gái mới hai tức là 16 sáu đẹp vô cùng đó thì chúng ta thấy là cuối cùng chiếm được người đẹp thì thiệt công chúa giả du đà la cột thấy chữ tới 2 năm lúc đó là công chúa 16 thái tử đâu 17 18 19 gì đó tôi không nhớ lắm thì cho tới có một đứa con đầu lòng <laughs> tức là la hầu la và đứa con đó đó thì thái tử lo khi nào cho thái tử hay rằng trong chúa đã sanh được Hoàng Nam Tức là có người nói giỏi Thì Thái tử vừa mừng vừa lo Mừng là gì? Là có người nói giỏi mình đi tu yên tâm Lo là gì? Nếu mình ở lại nữa đó Thì phải hai ba chú nữa Thì chừng đó làm sao mà xuất gia đó, Thì Ngài mới nghĩ Mà công chúa Gia Du Đà La cứ quấn quýt bên Ngài hoài Biết là Ngài sẽ đi xuất gia cho nên cổ không rời ngài không rời thái tử nửa bước quyết cột thái tử mà mà khi người đẹp đã cột rồi làm sao đi được thì thái tử thấy công chúa cứ quấn quýt mình hoài không cho mình đi đâu hết thì ngân một ngày ba ngày đại yến mà bảy ngày tiểu yến vua cứ đãi hoài mà một lần đại yến tiểu yến tốn biết bao nhiêu mà vua mà đâu có sợ tốn và biết bao nhiêu tiểu thơ người đẹp đến hầu hạ thái tử và công chúa cả mấy trăm người toàn là gia nhân tuyệt sắc không nhưng một đêm đại yến đó rồi tới 11, 12 giờ khuya tất cả đều mệt nhoài hết thì công chúa mới vô giường nghỉ 12 giờ mấy khuya rồi các cả các thị nữ mấy cung nữ đẹp đẽ đó nằm la liệt trên trên gạch hết đền vua mà gạch bóng láng không người nào nấy sùi bọt mép ăn uống nhậu nhẹt rồi mồ hôi nhễ nhại những cái má son má phấn môi son để chảy có dầm như là cái nước đường mưa thì thái tử nhìn qua thái tử hỏi ôi ngài muốn oi trước cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành bây giờ nó hôi hám vô cùng cái mùi hơi thở của người cái mùi rượu cái mùi thịt cá và những cái mùi của con người nó xông lên nức nồng thì Thái tử nói ta quyết định phải đi nội trong đêm nay Không thể chần chờ nữa Không thể chần chờ nữa Thì Ngài mới vô Ngài thăm công chúa Thì ở trên chư thiên mới hát cái bài để khuyến khích Ngài Thái tử ham chi giấc mộng vàng Chết rồi danh lợi cũng theo tan Con đường giải thoát là trên hết Chỉ có đạo vàng mới giải nghiệp quan thì nghe cái tiếng mà chư thiên âm đó để khích lệ thái tử phải dứt khoát thôi nếu đêm ngay này không dứt khoát thì khó có đêm nào dứt khoát được khi công chúa thức dậy rồi là thái tử không đi được đâu khi người đẹp đã cản rồi mà khóc sướt mướt thì làm sao ngày đi được thì thái tử thấy vậy mới quyết định ra đi vô từ giả công chúa thì công chúa đang nằm ngủ với la hầu la một cách say mê mệt nhòi rồi 12 giờ một giờ khuya rồi thì thái tử thăm công chúa và hung ra hầu la cùng cuối cùng thì thái tử ngâm một câu kệ em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tìm đạo cứu nhân sinh tình ta nay đẹp mai không đẹp bây giờ thì còn trẻ 16 17 tuổi nhưng mà ba bốn chục năm nữa thì công chúa thành bà già thôi má cóp da nhăn <laughs> mắt lờ tai điếc để anh tìm đạo cứu nhân sinh rồi thái tử ra đi dứt khoát ra đi kêu sa nạt bắt cây thắng con ngựa kiền trắc rồi bay ra khỏi thành thế là từ nay bắt đầu có đạo phật thì như nãy tôi nói đó tôi nói nhắn tắt thôi ai muốn coi coi tiểu sử lại thì biết ha thì cuối cùng 5 năm tìm đạo 6 năm cổ hạnh thì tới bụi cây bồ đề 49 ngày nhập định không ăn không uống thái tử thành như lai thì Ngài muốn ra cứu độ chúng sanh thì Ngài thấy thôi. Chúng sanh đã tập khí nặng lắm. Thì tôi hỏi nãy chính cái cô đó cũng trả lời vậy mà tất cả những người tôi gặp cũng trả lời vậy. Trời ơi con làm sao bỏ mẹ con được, con vậy là bất hiếu. Tôi nói không phải bỏ, mà tạm dứt thôi. Rồi sau này đắc quả trở lại. Học trò thì tạm đừng có thấy người ta dốt quá được khổ đau để ra giải ẩu Vùi đầu học đi Học tới thành thầy giáo rồi trở lại dạy Bây giờ thái tử chưa đắc quả rồi độ ai Lấy cái gì độ Độ bằng cái giáo lý người trời Thì đưa người ta lẫn quẩn Rồi cuối cùng là phải dứt hết Dứt để rồi không còn dứt nữa Biết đây là tuồng hát Nhưng mình còn đang đóng kịch Mình chưa phải là người khán giả khi mình là người khán giả mình biết Lê tuồng hát mình vừa đóng tuồng mà vừa coi tuồng mà mình chính là người coi tuồng chứ không phải là người đóng tuồng thì mới được thành ra thái tử dứt ra đi rồi cuối cùng ngài đắc quả ngài thấy rằng than ôi chỉ có mình mới dám dứt còn chúng sanh không dám dứt đâu nào là bổn phận nào là trách nhiệm nào là quyền lợi thì nếu ở lợi là không giải quyết được mà khi xuất gia rồi giải quyết quyết bằng cách nào chúng ta thấy đức phật gì giải quyết bằng cách nào giải quyết bằng cách không giải quyết gì hết đó là cái tí tuyệt đối của đạo phật sư nói sao nghe kỳ khôi quá ờ, giải quyết bằng cách giải không giải quyết gì hết bổn phận quyền lợi trách nhiệm của người tu là không bổn phận gì hết không quyền lợi gì hết không trách nhiệm gì hết mà có vô số trách nhiệm vô số quyền lợi vô số bổn phận nghĩa là không có một cha một mẹ nữa mà có vô số cha mẹ tất cả trâu bò heo chó đều là cha mẹ của mình trong nhiều kiếp thì nhân viên độ ai được thì độ không độ được thì thôi đâu có cha mẹ riêng tư nếu con trâu con bò kiếp trước nó là bồ tát nó tu mà nó lỡ là người tu cao nó xa đọa vì một niệm bất giác thì đủ điều kiện mình độ nó còn cha mẹ mình không đủ điều kiện thì thôi chứ đức phật ra đời có độ hết không không có độ gia đình ngài không có một mớ thôi có vua tượng phạn do vua đà la la hầu la rồi dòng họ thích tha dòng họ của đức phật mấy trăm người vua a xà thế vua lưu ly đem quân về giết đức phật cản ba lần được không không được giết sạch hết đức phật còn sống tần bà sa la là một ông vua đệ tử ruột của đức phật lo đức phật từ chúc a à, xà thế là con bác ông vua nhốt cho tới chết luôn lúc đó còn đức phật ngay làm gì thì cũng để chết thôi rồi chính đệ bạc tát đa là em có công chúa vợ du đà la lăn đá cho ngày chết ngài cũng chịu tới rớt, rớt xuống dập cái chân của ngài ngài có chịu đây là cái tuồng hát mà thì có nhân duyên độ không nhân duyên thì khối. để lợi cuộc đời đau khổ nó sẽ làm chúng sanh giác ngộ hoặc là xa đọa hoặc là giác ngộ chỉ có khổ đau mới đưa con người tiến hóa chỉ có khổ đau mới đưa con người xa đọa thì quý vị có khổ vậy mới tìm cho chùa là tiến hóa quý vị đau khổ quá quý vị đi xì ke ma tí cờ bạc để hết đau khổ xa đọa tùy theo cái nhìn của mỗi người có người đau khổ quá chạy vô chùa đi kiếm ông sư đi kiếm sư cô rồi có người đau khổ quá đi tham quan đi giải trí đá banh đi coi này kia thì cái đó về rồi khổ đau vẫn hoàn đau khổ rồi có người chìm trong cờ bạc trong xì ke ma túy rồi đau khổ rồi cùng kẹt luôn rồi có người thấy cuộc đời đau khổ đi thọ bát quan trai đi niệm phật rồi cuối cùng hiểu được đi xuất giá để rồi vĩnh viễn thoát cái khổ rồi trở lại cuộc đời vậy thì chúng ta có bao nhiêu cái xác thân thì tôi hôm nay xin phân tích một chút thì ờ, quý vị trở lại xác thân mình khổ là ở xác thân này mà hạnh phúc cõi trời bốn đường ác địa ngục ngạ quỷ cũng ở xác thân này mà cõi trời người dục giới sắc giới cũng ở xác thân này mà phật cũng ở xác thân này bây giờ phải nhớ tới đó nhưng mà do cái hiểu biết của quý vị sai lầm cho nên điều khiển cái sắc thân này sai lầm nếu sắc thân mình điều khiển nó một cách đê tiện hèn hạ thì ngay bây giờ là bốn đường ác thân người nhưng mà tâm địa ngục đã quỷ súc sanh thì khi chết rồi đó cái tâm này bỏ sắc thân người sẽ mang thân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh thân địa ngục là thân đất đá không có cái biết thân ngạ quỷ là cỏ cây thân súc sanh là loài thú thì bây giờ quý vị có cái cái nhận thức tức là cái linh hồn cái tâm cái nhiêu nhiều thứ nếu tôi là thân người mà tôi đối với cha mẹ tôi hãy nổi sân tôi hay chửi cha mắng mẹ thì thân là thân người mà cái linh hồn tôi cái tâm tôi là tâm chó thì khi hết cái nghiệp người cái thân tôi chết thì tôi mãi mãi mang thân chó thì dĩ nhiên cái linh hồn là cái chánh thành ra quý vị thường học thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp thân là cái sắc thân này khẩu nghiệp là cái miệng này ý là cái hiểu biết cái nhận thức quý vị mà cái thân này quý vị làm ác với ăn thịt ăn thịt chó uống rượu này đâu phải là cái thân nó uống không phải là cái thân nó ăn phải vậy không nè thân tôi cũng là thân người mà tại sao tôi ăn trái là do cái ý nó sai khiến bây giờ tôi ăn mặn tôi thấy ác quá tôi nói tao cấm mày không cho mày ăn mặn nữa mày ăn trái thì cái miệng dám ăn mặn không thấy miệng là tai sai của cái tâm rồi thân làm ác bây giờ đi giết gà giết vịt này kia để mà ăn mà cái tâm nó không cho cái tâm cái thân nó dám giết không thành ra chúng ta thấy đạo phật bắt là bắt ngay cái mạch bắt cái hiểu biết thành ra bây giờ tôi còn sống mà thân tôi là thân người mà tôi đối cha mẹ tôi thường hay chửi cha mắng mẹ thì ngay bây giờ tôi là súc sanh tâm tôi là tâm súc sanh mà tâm súc sanh thì chết mang thân gì thân trâu bò heo chó hiểu vậy không nè phải cố gắng heo thì bây giờ quý vị đây có nổi giận với cha mẹ không có chửi cha mắng mẹ không có đối với anh em là tiền bạc là trên hết không heo có tiền là mua tiên cũng được tình nghĩa anh em không ra gì hết có không <laughs> nhất là thời buổi này phải coi lại phải dám thật với mình phật tử mà còn chưa chưa được đấy khi cha mẹ chết rồi cái bắt đầu chia nhà cửa rồi không yên cái đi thưa thì tâm đó là tâm gì <laughs> coi anh em không bằng tiền bạc người xưa người ta từng nói là tiền tài như phấn thổ nhân nghĩa tợ thiên thiên kiên tiền tài giống như cát bụi mà nhân nghĩa giống như là vàng bạc lưu ly còn bây giờ tiền tài đó như là như là thiên kim mà nhân nghĩa tợ như phấn thổ nhân nghĩa không ra gì hết tiền tài mới là trên hết có tiền tôi làm cái gì cũng được có tiền mua tiên cũng được mua quan quyền muốn đi đâu tiền bạc nó phá hết lực lệ nhưng mà tiền bạc mua ông Phật cũng được nha <laughs> mua trời cũng được mua tiên cũng được mà mua ông Phật cũng phải tôi đấy đây là Phật thiệt á chứ không phải là Phật đất <laughs> Phật là con người có dư giới có đắc quả thì các ngài không dính mắc đâu đừng có trông mong lấy tiền mà dụ dỗ các ngài